thì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì khi nắng xuân sang lời một một còn thầm thì em bước sang ngang đời chờ một điều diệu kỳ như lúc ban đầu và giờ em khóc thì cũng chẳng để làm gì đâu phải cho anh chuyện tình mình mà là vì em đã trao ai rồi trăm ngày cầu kỳ những năm tháng phải nhờ nếu đau hồng trước kia trở về nhanh hương tình thoáng trên câu thề anh ước rằng rằng một mai anh đến anh đón em vào giấc mai trong lành nhưng đó mãi là giấc mơ không thành vì ai vì ai